Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải này Và Duy Khải xin ờ, kính chúc anh em xem ờ, video vui vẻ này. Ở video này thì Khải sẽ soi xích đồ của một cao thủ đó là trưởng lão băng Khải em Đó, anh Tâm Thánh một trong những dân chơi khá là ok Và cho đến bây giờ thì anh ta cũng đã sở hữu cho mình một set tím rồi, khá là trâu Như hôm nay anh em cũng biết là đã có một set tím thì anh MK hôm nay làm ở giỏ đàn anh Và đã đánh cho mình 247 n 247 mạng Và 23 n sơ và tử vong 39 lần Và liên chạm 39 khá đẹp và hôm nay được top 4 thì như top 4 thì ban khải thì ảnh ờ, vừa rồi ảnh sẽ được thưởng 800 ờ, xu sẽ được thưởng 800 xu à, top 4 là 700 xu và top 7 8 9 10 sẽ được thưởng 500 xu anh em cùng xem sơ đồ anh tâm Thánh nha Trời hôm nay được kỹ năng cũng có một cấp nữa này Gì khác quá Hiện tại đang đeo mặt nạ vương giả kỹ năng cũng có một cấp Thì việc này đang có cho mình một cấp nữa nè một cấp kỹ năng tại ờ, ban khải không còn cái dòng kỹ năng nữa là chỉ một cái dòng kỹ năng này thôi Và đang sở hữu mình rồi ơi một dây chuyền nơ một server Kháng tất cả 16 Hợp kim Kháng độc 25 Sức mạnh 18 Trời ơi, cái gia truyền này mình đánh con đồng đào khá là ngon Ok nè đang sử dụng một cái áo 46 ờ, 5 ờ, dòng hợp kim 40 25 190 máy và chuyển hóa hương 10 quá chắc một cái nón mắt pin 25 40 đó full đồ tím nè set anh này full đồ tím cực kỳ đẹp luôn nè nón thủy đẹp trai nón lá anh em thấy chưa đó mà hiện tại anh chưa xuống nón lá anh đang nón hai mái mà thôi nếu xuống ờ, cấp 4 giống khải thì sẽ nón xua sẽ xuống nón lá như nào và đang có một bao tay làm chậm 40 sinh lượng lực Bao tay này không ép phòng thủ hơi tiếc nha Và một đôi dây Tốc 38 trường hóa 10 Và sắc ờ, kháng lôi 22 sinh lượng lực cao Và đai lưng kháng lôi 30 dòng 1 Sinh lượng lực cao Đang sử dụng một cây ờ, bóng thủy No 1 server Đây là ạc võ đang Cũng có thể là ạc ờ, võ đăng No 1 server đó nè ở bang mình có một ạc nhất hoa nhất thế nữa để bữa nào khải soi đồ của thằng em nhất hoa nhất thế cho anh em xem cũng full set đồ tím cho anh em nhưng mà chưa có cây vũ khí thì à, anh Tâm Thánh này theo khẳng nghĩ anh Tâm Thánh này có thể là top 1 giả đang này nó một giả đang này tiếp tục đó là một cái nhận ờ, kháng độc 19 sinh lực lực 58 nhận kháng lôi 20 lực 25 và một ngập bội kháng họ 20 sinh lực 80 thì nói chung thì nhìn sơ qua sơ đồ này thì à, làm chậm là 40 và 80 chón nè đó. thì nếu có người 10 thì được 70 làm chậm và chón thì lên đến 101 từ vũ khí và nón thì được 80 rồi đặt móc rồi kèm theo nghe mi thì 101 chó nha nè đồ cùi mà có hạn hình thôi anh nè đâu anh em hỏi bk hay nè rồi nói chung thì set đồ này thì trên dưới tiền không nè cái cây vũ khí này bèo lắm cũng phải 45 kim 3 triệu cái nón này thì bèo lắm cũng phải 5 đến 7 kim khoảng 4 500 nghìn rồi áo này cũng vậy nè đồ tím mà ép lên rất là thốn nè đai lưng này thì ờ, ba dòng thì khá rẻ thôi đồ ép thì khẳng cái đai lưng này ép đẹp lắm cũng mất khoảng 3 kim khoảng 200k và tay này cũng tầm cũng tầm đó nè khoảng hơn 200k và đôi giày này mít cái dòng kháng lôi 22 nhưng mà vẫn xài tốt em sinh lực lực thì đôi giày này thì nó cũng trung bình khoảng tầm 5 đến 7 kim thì nói chung thì set đồ này thì mắc nhất cây vũ khí nữa đó cái phôi cây vũ khí này ảnh có người mua một triệu mà anh không bán anh ép luôn và cái này phải tầm giá hơn 3 triệu rồi trong set đồ này trên dưới thì kèm con người thì anh nghĩ set đồ này gần 5 triệu nè set đồ này nếu mà ép thêm một dòng một số dòng đẹp nữa thì có thể là hơn 4 triệu là cái chắc rồi và gia chiên gia chiên này thì theo khả biết thì anh mua gần ờ, hai triệu rưỡi ba triệu gì đó thì nói cái hai cây này cũng đã gần 5 triệu rồi nè anh em thấy chưa hai cái cây này gần 5 triệu rồi dây chuyền này cũng là vũ khí này gần 5 triệu rồi thì uh, xích đồ này thì khả nghĩ chắc hơn 5 triệu nha anh hơn 5 triệu là cái chắc rồi nha anh em anh em xem video thì đừng quên cho anh cao thủ tâm thánh này hạng 31 một like chia sẻ ủng hộ chơi nha mọi ơi và hôm nay thì được uh, tới 4 tấm kim nhá và xin kính chúc anh em xem like vui vẻ và đừng quên hãy đăng ký kênh và nhấn uh, like chia sẻ video nhiệt tình giúp khả đợt khải sẽ cố gắng ra những video cho anh em xem